triệu một triệu hai triệu ba triệu ba triệu bốn triệu năm triệu xin cậu cậu, dạ, dạ, dạ, dạ gì vậy con nói chuyện được chưa đứng được chưa đứng đi tới đứng lui được không lui được rồi đi ờ, ờ, chập chững chập chững rồi ơi trời mới có ờ, mới có lông mi dài quá trời luôn nè ừ nó hở lên tới trong gán nha con gán lên chảnh mổ nha để chú về chú liên hệ dạ phước cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha thì hôm nay ờ, phước ờ, đang có mặt tại ấp chợ xã trung bình huyện trần đề của tỉnh sóc trăng và đây là khu vực bảy giá nó gần biển luôn rồi thì ờ, như theo thông tin Phước được biết ờ, một ờ, hoàn cảnh của một bé bé Thành một tuổi bé thì bị hở hàm ếch á vẫn vẫn được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí nha tuy nhiên là chi phí đi lại và kinh phí để gia đình di chuyển và ăn uống sinh hoạt thì không có thì hoàn cảnh của gia đình thì rất là nghèo hôm nay phước ghé lại đây để khảo sát cũng như là cập nhật thêm một số thông tin cũng ờ, ghé thăm gia đình để ờ, coi con có hỗ trợ được gì đó cho bé ờ, đi sớm đi phẫu thuật để có được một cái nụ cười rạng rỡ hơn và theo hướng được biết thì gia đình là ở dưới ghe nha ghe ở đây là cũng là ghe mượn nha người ta thấy thương tình người ta cho hai vợ chồng mượn giờ mình đi xuống đây nha đi vào đây phải đi qua một cây cầu như vậy phải gia đình chị xuyên không ạ đây phải qua đây nó đây giờ mình đi qua nha qua từ từ nha liêm đi một hả chị đây đây đây học hụt hụt không sao phải không cái chỗ cái, cái chỗ cái bậc ngay chỗ đâu nó bước ngay chỗ mấy trăm lắm

em kiếm đường em đi qua ừ. biết bơi hả à. anh là anh thành ủa anh thiên phải không để giờ em đi lên ờ, để em kiếm đường em lên ờ, lên ghe luôn nha ôi ghê lắm ghê lắm ở đây chắc rồi ở đây chắc rồi phải không rồi mình lên mé lên đó ý à đây hả chị dạ đây ra cầm máy giùm anh luôn đi cầm máy bên đây nè im rồi chứ mà cố định rồi, dựa vô cái cái thành này nè để lên trên em xin phép lên trên nhé nhá dạ, dạ, chào dạ, chị dạ. đây hả chị dạ Nếu là bếp thành cậu nè chị đeo, đeo, khẩu trang vô đi chị tại vì ở ờ, <laughs> dưới nghe thấy khu vực này cũng hơi có dịch tí xíu dạ. sao dính uh, chị nước ra trên này con dạ nó ờ, mà nó bị sinh ra vậy á cậu dạ rồi bé nó hay chảy giải vậy đó hả dạ, chị dạ chảy hay vậy đó rồi ừ. con em ở nhà cũng được tháng mấy hai dạ. tháng rồi dạ bé đây được mấy tháng rồi dạ được năm ngoài vậy năm ngoài hả chị dạ mà ngồi quay về thì không thấy mặt chị thôi kệ đi không sao đâu dạ, mình dạ. Uh, mình coi mình uh, đỡ cái đỡ cái ha dạ, dạ. ủa rồi ở đây chiếc ghe này là của ai vậy chị à, của ờ, của ờ, của vợ của cái người mà ở trong đây là trong sóc nè dạ Còn, dạ. rồi, rồi mình, mình, mình hỏi ở đậu á ở đậu dạ. lúc trước là mình chưa ở trên ghe là mình ở đâu hai chồng ở đâu dạ ở đó. Dạ, ở chiếc này hả không cái chiếc ờ, đặt lú à cái chiếc đặt lú là cái đặt chiếc ờ, kế bên, bên đây đúng không à chiếc mặt màu cam đó đúng không đó. chiếc màu cam là ủa đặt lú là mình đặt cái gì ta đó đặt lú hả dạ. nó lú đó là 12 cửa ngục đó à 12 dạ. cửa ngục là sao 12 cửa ngục là sao là cái tròn tròn mà dài dài anh dũng xong á nó chui à, vô chui vô chui vô là vô. cá chui vô hả ừ, yes. à đây hả mà hồi đó là sống gì cái nghề đó đó là mình à, anh là anh đặt là mấy bao nhiêu năm rồi cũng mấy năm rồi mà mấy năm rồi hả mình đặt rồi mình có câu cá gì không không mình đặt rồi cá nó có móc vô cái à, cái cái miệng của con cá gì không không đâu đặt rồi nó vô cái đuôi đó à. vô đuôi vô chổng hả tại vì à, nói chung khi mà tự nhiên em nghe tới cái cái vụ này cái em tưởng là câu cá đổ gì đó lấy nước uống đây nè em nghĩ quên đó Ê. Nè nè nè. Tự nhiên tự nhiên đi chị. Em. Dạ được rồi chị, được rồi, được rồi. Dung dung dung. Dạ dạ dạ, rồi em cảm ơn. Nè cậu. Nè cậu. Nè nè nè dùng đi cậu. Trời ơi, mấy chú đây đi phà phà vậy đó hả? Đi quen hay gì? Ừ. <laughs> nè, có có có thằng bé này nè, nó nó, nó ngủ rồi nè. Dạ. Thấy là thấy bé này là 3 tuổi. Dạ 3 tuổi nó cũng quậy lắm à <laughs> siêu quậy siêu quậy rồi xong nước về rồi đi ờ, trên này luôn vậy hả dạ, rồi nó cũng đi bữa hổm nó té đây là hai lần này là sao đi ngang đó nó té hả ờ, chị cũng như là nó đi, nó đi cầu quá à rồi bắt đầu lọt, lọt xuống luôn ủa vậy là mình đi cầu trực tiếp đây luôn dạ chứ không có chỗ ở thì giờ sao đi cầu ở đây rồi nước xài đây luôn rồi tắm đây luôn dạ trời khổ dữ à rồi ờ, à, xin xin nước cô chú sáu ờ, mép bên đây nè dạ. xin nước ngọt cũng tình thương rồi ta với mẹ sống nhau ta rồi ờ, cũng nha, cho nước này kia nọ rồi nhầm khi cũng cho gạo dạ cho gạo cho ngoài nước. cái nghề ngoài ngày ngoài cái nghề đó ra rồi anh đó còn cái nghề nào khác không dạ có đặt có mà mình buôn dân, bán gì không dân, dân lưới Dân lưới không? lưới sống gì ngoài biển không à. Dạ, Lúc đó. bán được có trăm ngàn, bảy tám chục ngàn. Nói, nói, nói mẹ nói thẳng vậy đi, với định nói mở gì đó. Mày đừng có ngại. mình không có thì mình ừ. có. dạ. Đó, bà uống sữa thì ngày 80 ngàn mà bà nhiều khi nhiều khi có hụt nữa. Ngàn. Đi à. hụt nữa, không có tiền mua dạ. sữa nữa. Dạ rồi đó là nhiều khi mình nói bạn chí rồi bây giờ mình có ai ăn cháo mà hai hai vợ chồng nó cũng nấu cháo ăn là bị gì mà không có rồi dính dạ. thì ra cho con uống sữa thì phải buộc mẹ phải ăn cháo nó vậy thôi dạ vậy là vậy là hồi xưa là ở trên cái chiếc nhỏ đó dạ rồi lâu lâu rồi lên đời phải không lên được chiếc bự tí xíu phải không dạ, dạ, dạ, <laughs> đúng rồi nè em nói đúng không phải không hồi lúc đó là nở cái chiếc có bề lớn đó đó đó mình nở cái chiếc có nhỏ xíu gì đó rồi từ từ đó bắt đầu mình lên đời là chiếc chiếc này nó bự hơn mình thấy không bự hơn chút nha nếu tính ra vậy là mình đã lên đời rồi đó cái đó em nói chơi nha dạ, dạ. dạ chứ nhìn vô hoàn cảnh gia đình mình là em biết rồi khổ rồi ủa ở đây nhà là bé đang bú sữa mẹ hay là uống, uống sữa này hả ờ, uống sữa này nè à sữa gì chị sữa, sữa bịch hả dạ. à vinamilk bịch dạ nó uống sữa này không mình mà nó mình cắn như vậy nè dạ. chứ uống bằng cái núm uống không được à. tại vì nó hồi nào giờ không có tập nó, nó uống là bé là bé là bị lúc mới sanh ra luôn hả gì vậy chị luôn đó hồi bị bẩm sinh luôn á ờ, hả vậy luôn đó à. sanh ra là đế hô xuyên ơi à, mà em nó bị vậy rồi nè bị sức môi rồi mà dạ. mình mới dòm lên rồi mình khóc dạ. đang xanh cái mình dòm hồi hồi lúc mà đang ở trong ờ, đang ở trong có có bầu á là mình có đi siêu âm được không là... có siêu âm mà nhưng mà nó không có nói à là bác sĩ biết nhưng mà không nói không nói dạ chắc chắc ờ, chắc chắn là nó biết mà nó không nói bác sĩ dạ. á nhưng nói sợ bỏ dạ mình thương con mình đâu có bỏ dạ tại giá nào cũng phải gán nuôi con Vậy... nấm ruột mà dạ rồi như là giờ là chị có đang đăng ký ở trên Sài Gòn dạ. để điều trị cho bé dạ. thì ờ, cái ờ, đăng ký đó là chi phí đó là nó được uh, hỗ trợ miễn phí nhưng dạ. mà đi lại săn cộ với ăn uống sinh hoạt dạ. sữa hay là tái khám đồ gì thì có tốn tiền không thì dạ. nói chung là ta nói như thế nào mà. cũng có chứ mình cũng nghe người ta nói là cũng cũng có ăn uống là cũng tự túc hay là tự, sao tự chắc tự túc á cậu dạ là mình lo xăng cộ xe ừ. dạ à, à cái đó là nghe nói phải không ừ. nhưng mà đi không có tiện trong mình thì nó cũng sợ không dám đi phải không ừ. à, à dạ, dạ xe, xe và chảnh là mình đặt vé là bao nhiêu cũng biết nữa. À, quên hỏi chị nè cho biết là chị đặt nè, nghe nói đặt vé rồi phải không? À, cái ờ, cái ờ, cái chị kia chỉ đặt đó mà mình cũng không biết nhiêu nữa, tại à. vì chỉ đặt dùm. À. Giờ mà chưa có trả tiền. Hồi nãy là chị có nói em là chị đặt vé là 8 giờ tối nay rồi phải không? Dạ. Là xuất phát đi, dạ. vé dạ. là 300 ngàn à. Thì à, em em em góp ý như vậy nha. Dạ. À, thì ở Sài Gòn thì nó xa quá, dạ. em thì ở Cần Thơ. Dạ. À, nhưng mà ở Cần Thơ á, cũng có chỗ găng hàm mặt hỗ dạ. trợ miễn phí cho bé. Dạ là về à, cái phẫu thuật dạ. nói chung á là thì ờ, hoàn cảnh của gia đình mình thì em biết được thì nếu mà gia đình mình tin tưởng em dạ. thì bỏ vé đó đi lên Cần Thơ em sắp xếp cho cái chỗ để ờ, mổ phẫu thuật cho bé rồi em sẽ lo hết tất cả các chi phí ăn uống kiếm chỗ ở cho gia đình mình tại vì ở Cần Thơ nó sẽ gần em và em có thể di chuyển tới lui em chăm nom được Sài Gòn không phải còn Sài Gòn là khu vực xa quá em lên trển không được rồi hai vợ chồng lên trển giống như là lạ nước lạ cái không quen ai à, bây giờ cậu nói thì cảm ơn cậu mà có một cái tại vì ở, ở trên Cần Thơ vấn đề phẫu thuật chẳng hạn như tốn tiền em vẫn lo được yeah. Dạ. thì một chút xíu nữa em sẽ gửi gia đình mình lại một số tiền yeah. Dạ. để gia đình mình lo cái chi phí lên trển lên yeah. Dạ. tới Cần Thơ à, ăn uống ngủ nghỉ nếu mà trong bệnh viện không có hay là sau đó tái khám gì thì cứ việc liên hệ qua em yeah còn chẳng hạn như giờ mình lạ nước lạ cái lên tới Sài Gòn mà đi thì nói chung là không có ai mà biết được cái gì hết dạ. còn ở đây thì em sẽ liên hệ chỗ răng hàm mặt để uh, hỗ trợ cho gia đình mình đăng ký cho bé lợi để dạ. mổ thì uh, bữa nay thì em sẽ ghé lại đây rồi như là em hỏi thăm sức khỏe nè và dạ. em cũng góp ý với chị như vậy dạ. và cũng thương lượng tùy gia đình mình nha dạ. tại cái vé đó cũng có 300 ngàn thôi mình bỏ dạ. mình bỏ cái đó mình lên Cần Thơ đi mình dạ. phẫu thuật tại Cần Thơ á thì có người ta nói em là con con người ta cũng bị như vậy yeah. Dạ. và mổ trong 6 tháng à yeah. Dạ. tại vì dạ, mổ xong là về rồi về xong bắt đầu lên làm tới làm lui làm tới làm lui vài lần thì ở đây từ sóc trăng mình lên tới sài gòn là gần tới 300 cây số lận tại vì cũng là 280 cây ừ. mà 280 cây thì di chuyển nó rất là xa tới lui nữa nó tốn chi phí còn chẳng hạn như từ đây lên tới cần thơ cao lắm 100 cây mà lên tới cần thơ thì có em ở trên đó à. em phụ được em phụ không được về như chăm sóc bé à. nhưng mà em phụ được về cái kinh phí cho mình à. hỗ trợ à. cho mình về tất cả mọi mặt ăn uống ngủ nghỉ rồi trước à, như vậy cảm ơn cậu như vậy giúp đỡ em tên phước cho, dạ. cho, cho, cho gia đình à, của chị dạ. chị cũng cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho chị vậy, chị cũng cũng cảm ơn xin cảm ơn nhiều vậy được không ạ à? chị thấy sao vẫn giữ số liên lạc của, ờ, của em như em nói với chị đó giờ với anh ha có anh với chị ở đây với chị ở đó thì à, từ đây em lên Sài Gòn hai vợ chồng lên trển là nước lạ cái chi phí sinh hoạt nếu mà hết rồi thì không có ai để liên hệ để xin tiền được nữa và em thì không thể nào mà lên tới trển Sài Gòn tại vì em ở Cần Thơ và nhà em có bé nhỏ thì em không thể nào lên trển xa lắm cho bệnh viện em cũng phải ở nhà còn chẳng hạn như từ đây Sóc Trăng mình có Trần Đề chỗ chỗ tài tại ở đây nè lên tới Cần Thơ em khoảng 100 cây thì lên tới trển thì em có thể tới lui ngay Cần Thơ ngay ngay cái địa bàn của em thì em có thể tới lui và mổ trên đó thì nói chung là Cần Thơ cũng là thành phố rồi nó mổ cũng rất là ừ. tốt chứ không phải là gì tại vì có người đã mổ và đã chỉ cho em luôn và đã ừ. chỉ bác sĩ luôn để em liên hệ bác sĩ và hỏi thủ tục đăng ký sau đó thì sẽ đăng ký cho bé rồi ờ, cho chị biết ngày rồi chị cứ việc lên trển liên hệ qua em em sẽ sắp xếp như là vô bệnh viện xong rồi nếu mình muốn ngủ trong bệnh viện hay là muốn ngủ ở ngoài thì em sắp xếp cho mình rồi, rồi. hỗ trợ nói chung là 100% cho chị luôn tiền ừ. thì vẫn có bỏ túi như chẳng hạn như ngoài những lúc mà không có em ở đó thì mình ăn uống gì mình lấy tiền mình mua ừ, ừ. còn ờ, chẳng hạn như ờ, em sẽ tới lui như lo kinh phí thôi ừ hết tiền rồi hay là sau là em sẽ cân đo đong đếm và em biết tại vì mổ cái này cho bé là không phải là một sớm một chiều tại vì đi tới đi lui tái khám đồ rất là nhiều nha ừ. chứ không phải rồi từ đây mình lên tới chảnh chẳng hạn như giờ nào mạnh thường quân hỗ trợ cho chị em phân tích cho chị nha nha hỗ trợ cho chị xong rồi em trao tiền cho chị rồi chị gửi tiền cho chị chị lên trển lên trển xong rồi đi đợt đầu đợt sau hết tiền rồi sao giờ bởi vậy rồi còn rồi sao giờ đi đợt hai rồi đợt ba rồi đợt bốn tại vì trong vòng phải 6 tháng bé kia à. là trong vòng 6 tháng mới hết đó nha bé đó thì giờ cũng lớn rồi tại em đang cầm cái điện thoại em quay em không cho chị coi hình được chút à. xíu sau khi xong đêm cho chị coi cái hình bé đó mổ xong hiện giờ dùm nói chung là đẹp trai lắm à. nó lành luôn ha dạ hiện giờ trước mắt ha và gặp chị ở đây thì em sẽ tạm ứng gửi cho chị 5 triệu 5 triệu này ở đây mình giữ ở đây yeah. Dạ. khi nào em sẽ liên hệ trên trển xong em cho chị ừ. chị bắt xe lên trển yeah. em dạ. đón yeah. ok không yeah. bỏ cái vé ở bên ờ, kia đi chẳng hạn như mấy ở đây vòng vòng đây người ta cho tiền gom được nhiêu yeah. mình thủ trong mình yeah. À, cũng uh, cho được chút chút đỉnh uh, ờ, dạ. gì nè cũng như uh, mua sữa mua tả rồi cho em bé đó dạ ở đây em gửi chị 5 dạ, triệu nha dạ. liêm điếm 5 triệu giùm anh liêm cái này em tạm ứng đưa trước dạ. gia đình mình nha còn uh, vài bữa nữa thì uh, lên tới chảnh rồi thì uh, bé vô phẫu thuật xong rồi em sẽ đưa tính từ từ dạ. khi mà phẫu thuật ổn thỏa xong bé còn phải sữa ăn bồi dưỡng nữa dạ. và trước mắt nữa là anh đã nghĩ phải nghĩ làm là chị lên chảnh là anh phải là heo nè dạ. còn bé này phải chăm sóc thêm bé bé nhỏ dạ, bé này dạ, tên gì hả? Dạ, tên đạt đạt hả Nguyễn, à, bàn quang đạt bàn quang đạt hả okay. cái này bàn quang thành một triệu một triệu dạ. hai triệu dạ. ba triệu dạ. ba triệu 4 dạ. triệu 5 triệu rồi dạ xin cảm ơn dạ, mà cậu với à, mà hai hai hai cậu dạ, dạ giờ giờ hủng trợ cho bé dạ xin cảm ơn nhiều cái này à, cũng phải tiền em thôi em tạm ứng dạ. trước ra rồi về rồi nếu mạnh thường quân dạ. hỗ trợ nữa dạ. nói chung là em sẽ gắng cố gắng lo dạ. an tâm đi nếu mà em đã xuống tới đây rồi thì em cũng sẽ ờ, gắng nói chung là sắp xếp ổn thỏa cho gia đình mình tại vì hồi nãy em nghĩ là bé lên sài gòn xong giờ em xuống em gửi tiền xong rồi lên tới chảnh rồi chị về nữa là xong rồi đó rồi hết tiền rồi lỡ anh bển xui xui chảnh rồi lỡ nước là cái bị gạt cái nữa rồi xong trắng tay luôn ẩm con về mà khóc thôi chứ biết làm gì giờ tại vì hai vợ chồng cũng nói chung là nói thì nhiều khi nó hơi tới nhị chứ như khờ khờ như là nhà quê mà chưa có kinh nghiệm chưa kinh nghiệm ở thành phố thì tạm thời thì dạ. anh khỏi đi làm gì nữa dạ. để em lên chợ sắp xếp xong ở nhà phụ chị nha anh nha anh thiên đây anh thiên này là chồng của chị nè hồi nãy ờ. biết tại sao mà phước hỏi là anh có câu cá không phước sợ sợ nhiều khi á em nói cái này hơi tâm linh tí xíu nha em sợ nhiều khi mấy người câu cá thường hay người ta, ta người ta hay nói á, để con ra cái bị vậy á vậy không vậy ông không có câu dạ tại nhiều khi mình câu cá cái đầu mình lấy cái lưỡi câu mình móc vô con cá gì nè ăn cá nó đau hiểu đầu giống như cái người ta kêu là cái ờ, nghiệp quả gì đó em nói này chị đừng buồn nha thầy tại vì em <laughs> em thì em hơi uh, nghiêng nghiêng vậy đó tí xíu à trời ơi vâng. gì hả con nói chuyện được chưa đứng được chưa đứng đi tới lui được không tới lui được rồi đi ờ, chặt chững chặt chững rồi ơi trời mới có ờ, mới có uh, lông, lông mi dài quá trời luôn nè dạ. Đó. nó hỏi lên tới trong gán nha con gán lên chỉnh mổ nha để chú về chú liên hệ vậy nha thôi giờ bữa nay mình ở đây đi em dạ. về chở em liên hệ yeah. Dạ. xong rồi em alo cho gia đình mình gia đình mình yeah. Dạ. chừng nào mà em nói em cho hai ngày gửi đâu gia đình mình sắp xếp lên chở rồi em yeah. đón vậy đi cho nó ổn dạ. chứ giờ hai chồng cứ lang thang ừ. lên sài gòn rồi lại nước lạ cái nữa lên trển lỡ cầm tiền rồi bị gạt cái là về luôn đó tại vì em nói thật sự ra thì ở à, bệnh viện họ cũng rất là tốt họ muốn hỗ trợ miễn phí cho mình tuy nhiên về những cái phần chẳng hạn như giờ nè mình uh, thèm gì đó dạ. để bồi dưỡng cho bé thì nó đâu có đâu cơm thì cũng là xin cơm từ thiện dạ. thôi nhưng mà bé chẳng hạn như cũng cần cái này cái kia còn bồi bổ cho bé nữa tại vì ăn uống rồi nữa ngồi sinh cậu, hoạt cậu, cậu ngồi chơi chút đi cậu dạ cậu ơi vô đây ngồi đại đi chạy đưa cho nó cầm đi chị thôi nó khóc rồi, hoài sợ, sợ nó, sợ nó quăng xong hả mà, tiền nó nổi mà không có chìm sợ nó quăng xong hả trời ơi mới bị lớn thì gặp tiền cờ đầu về giật rồi ha bé thành ơi bé thành cậu kêu gán gìn sức khỏe nha con nữa lên chở mổ nha mà dạ cái <laughs> nói chuyện được chưa à, hả chị không chưa chưa chưa hả dạ có kêu ba ba được chưa à, cũng một hai tiếng vậy đó một hai tiếng một, ha tiếng à, ba ba đỡ đỡ ha đỡ đỡ đỡ bé, bé đó là anh hai à, anh hai anh hai à. hai đạt đạt thành đạt thành đạt đạt thành <laughs> đạt thành hả em ta đặt ngưỡng chứ đặt là thành đạt đi <laughs> là im luôn á à, thằng đừng đạt nè thằng thành nha anh nha anh thiên vậy ha vậy tạm thời là anh cứ ờ, cứ chừng nào em báo thì mình sắp xếp công việc xong rồi mình lên chỉnh dạ chị sao chị chị nói sao à, thì bây, bây em chưa có hỏi gia đình mình em, dạ. nên em chưa có điện hỏi dạ. và em biết ở trên trển thì nó có có mổ dạ. em có có số của bác sĩ tại người ta cho em và em cũng chưa dám hỏi gì tại vì khi mà em phải xuống đây em hỏi gia đình mình trước rồi, tại cái đó là sự tôn trọng gia đình mình rồi em mới điện cho bác sĩ em hỏi có sao có có sao chị À em hiểu ý của chị rồi, có nghĩa là giống như là bây giờ người ta đã lên lịch mổ rồi mà bây giờ mình không lên mổ thì người ta có trách hay người ta có giận mình hay không này nọ đó. Không thì nếu mà mình điện lại mình báo một cái mình nói với cái chị gì đó chị liên chị hệ đó ký, chị nói bỏ ờ, đăng, ký mổ cần thơ cho nó gần tại có người quen ở đó thì cứ vậy thôi chứ không sao ừ. ờ đâu có sao tại vì người ta cũng bác sĩ mà mổ đâu cũng được miễn sao là tốt cho bé hết cho bé tại vì mổ miễn phí cũng làm từ thiện mà tốt cho bé ổn định cho bé thì người ta vui à dạ dạ chứ mổ bệnh mà đâu ai dành đâu mà <laughs> đâu phải mổ tốn tiền đâu mà dành người ta sẽ hiểu mà ờ nín đi con nín đi con nín đi con nè nè nè cho con ờ, ờ, ờ cho con kìa dạ nín nín cho con nè cho con sữa luôn cho con sữa nha rồi từ lúc có bé giờ chị làm gì ngoài ra việc ảnh à, mà giữ mấy đứa nhỏ rồi nhiều khi ổng đi à, ấy về đó mình đi dạ. bán bữa à, cũng vài chục vài chục ngàn vậy đó mua mình sữa. bán cái gì chị bán cá đó à. ổng đi làm về cái mình đi bán à. ở đây là thường là mình được cái gì nhiều ta đủ thứ cá cá gì ta cua nữa hả à. ở đây không sông nước nữa ha nước lợi nữa mặn mặn nha đây cái cầu này qua hồi là đi về là cũng quýu chưa dạ à ở ngoài ờ, sống gió mấy đứa nhỏ này nó, nó thấy nó cực khổ quá mới dạ. vô đây nè đuổi vô đây thấy ghe này mượn chú hỏi ờ, à, là mượn của cái chú bên đây hả chú thấy ờ, thấy thương quá không thấy tội chú cho mượn luôn phải không chú bên đây chú hỏi dùm dạ hỏi dùm hả chồng mình đó chồng mình hỏi dạ. người ta dùm á thì cho gì thấy Wow, dưới này thấy nó cũng ngập hết trơn nè thấy không nó đậu vậy lại ghe này là đậu đậu một chỗ thôi chứ đâu nhúc nhích được nhúc nhích gì được nữa không trời ăn uống vệ sinh trên này không À, thì thôi Phước à, cũng à, xin à, cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi à, clip à, đến à, bây giờ nha à, nếu mà cô chú anh chị nào có thương tình hay là đồng cảm với à, nói chung là gia đình nào cũng có bé nhỏ chứ mà thấy con mình bị như vậy là ai cũng thương hết chứ dạ tại vì bé này vừa gửi hình cho em là thấy em nói hồi để em đi liền mới biết là tối hôm qua là sáng em đi liền luôn á phải dạ điện đúng rồi đó em nói giống như có duyên đó chứ dạ. thật sự ra hoàn cảnh gửi thì ngài biết bao nhiêu người gửi em dạ. nhiều lắm nhưng mà ờ, thấy thương tại vì nói chung nhà em nó cũng đang có con nhỏ bé nhà em cũng mới có một tháng mấy à gái, gái chị dạ, dạ. Rồi. nhà mình trai không à <laughs> dạ <laughs> trai biết không hết rồi giữ tiền cẩn thận nha dạ. à, anh cũng vậy nha tại vì khi em về á dạ. thì ờ, sẽ có những cái thành phần nó đi theo em dạ. tại vì khi em đăng clip lên mạng á thì ừ. nó sẽ thấy cho tiền cái nó lợi nó giả bộ rồi nó hỏi tiền rồi ừ, nãy sao sao sao cái nó giả bộ nó nó lấy ừ. thì nói chung là em chỉ dặn vậy thôi mình kỹ khi em về là tiền đó là tiền của mình nha dạ, dạ. hỏi nãy phước nó có cho không thì vì nó có cho mà tôi cất ừ, rồi dạ, dạ. rồi vậy thôi dạ, dạ. tôi thấy trên mạng ừ thấy trên mạng nó có cho tiền vậy tiền mình để đâu để đâu gì đó nói chung là đừng có chỉ dạ, dạ. mình giấu chỗ nào tự mình biết dạ, thôi dạ còn không nữa thì mình bỏ vô cục đá bự nặng và bỏ vô bọc mình thảy về thảy xuống sông nè cho nó chìm vòng vòng đó nhớ nhớ vị trí nha <laughs> nhớ vị trí nha bỏ vô cái bọc cùng vô cục đá rồi vậy là đâu ai biết đâu mà rồi chừng nào mà lấy lên rồi là kêu ảnh văng lưới xuống kéo lên rồi thôi vậy em về nha dạ. rồi cũng uh, chào chị nha dạ dạ để em lấy cho nước suối đem theo ờ, em chạy dạ, về dạ, hơn cái đường trần đề mình trên đây nó không có đèn đường sợ đi qua dạ. 6 giờ cái dạ. tối nguy dạ. hiểm dạ dạ cảm ơn cậu ờ, hai hai cậu nha dạ, dạ. cậu tên gì em tên liêm. liêm nhớ luôn ừ. cái ờ. số của em lại nha rồi, dạ, rồi. rồi có gì em sẽ liên hệ dạ, rồi rồi khi mà em về chị uh, điện cho cái, bé hồi nãy đó bé bé lan mấy gì đó hồi lại kia đi cũng gửi lời xin lỗi người ta đi nói ở trên Cần Thơ rồi có người quen hỗ trợ rồi vậy nha chú về nha con dạ. nha Thành bé Thành bé ba nha, <laughs> dạ, dạ. rồi chúc sức khỏe chị luôn nha dạ, dạ, dạ rồi. rồi cảm ơn uh, hai hai hai cậu nha dạ dạ rồi em cảm ơn chị dạ dạ, rồi em chào anh luôn nha anh Thiên bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha ở clip sau nha khi gia đình lên chợ phẫu thuật nha Phước sẽ cập nhật tiếp ạ à. đi hụt nữa không có tiền mua sữa nữa dạ rồi đó là nhiều khi mình nói bậm chí rồi bây giờ mình có ai ăn cháo mà hai hai vợ chồng nó cũng nấu cháo ăn nó hở lên tới trong gán nha con gán lên chỉnh mổ nha để chú về chú liên hệ đây cô chú anh chị xem này nha đây là hình à, của bé thành sau khi phẫu thuật xong wow. nó ăn ổi nè rồi đau không chị không không à mừng ha dạ. mới mới mới mới mổ này nó nó nó khóc quá trời nó vậy như là mình đặt đầu con cá lóc vậy đó chào chị bữa nay không có nước cái thấy đi ờ, bữa nay không có nước thấy đi tự tin hơn luôn á <laughs> dạ Ủa quên nước xuống này là mình kêu là nước ờ, nước gồng phải không chị ô oh. để à, đem qua cái à, thường ở cô chú anh chị là bé ở đây nè có một bé 3 tuổi nữa bởi vì à, phải đi qua đây ở trên chiếc ghe gia đình ở trên ghe như thế này nè nên à, rất là khó khăn nên à, sau đó thì giờ phẫu thuật xong rồi thì à, mình tính cái đường lâu dài về sau để tránh trường hợp mà bé có thể là di chuyển đi lại té lên té xuống tại vì đợt trước là bé ba tuổi cũng bị té hết mấy lần rồi đây cô chú anh chị xem này nha đây là hình à, của bé thành sau khi phẫu thuật xong wow. ăn ổi nè thôi đau không chị Đau không cánh cánh à mừng ha dạ mới mới mới mới mổ này nó nó, nó, nó khóc quá trời nó vậy như là mình đập đầu con cá lóc vậy đó ờ. đau á đau tỉnh tỉnh lại đó à, mà liêm với à, phước trời ơi thôi khỏi có có nói chuyện được miếng nào không giờ tối còn im ờ, rồi phải không im rồi im không muốn khóc hả dạ ừ. trời trời liêm bị đâu đi liêm đi thì quằn quằn bên bển rồi một hồi nữa nó sụp dạ, dạ, dạ. he nó té cái he rồi khúc đó là tao mới dạ đây là bé thành nha cô chú anh chị rồi hôm bữa là ở dân quận đó, mình tốn cái chi phí nào á chị chị xem à, ờ, có, ờ, có ờ, có có mấy trăm ngàn à, à tức là cái phần mà mình chỉ tốn tiền xe à? tiền xe tiền ăn tiền xe tiền ăn tiền ăn dạ còn cái tiền phẫu thuật là ừ, có mấy trăm ngàn à gì đó hả? Đó là mình nói thiệt tình mà Dạ thì có sao mình nói mình vậy Nói vậy à, chứ mình có nói dốc nó láo vậy đó Tặng mình thiệt tình bởi vậy à. luôn á dạ. mới uh, chuyển đi qua bệnh viện di đồng một dạ. rồi bắt đầu uh, vô máu đầu xong hết rồi ba bốn bịch lần rồi mới uh, thấy nó đủ sức khỏe nên nó mới mổ cái mà bên uh, bệnh viện mình bển là mình tốn được tốn thêm nhiêu tiền trời bữa nay cười kìa à, <laughs> dạ, hả thành à, bệnh viện Đã, dạ, bển tốn um, dạ, bảy tám trăm ngàn à đúng vậy hả chị có bảy tám trăm bảy tám trăm vậy là mình đi về uh, cuối cùng tổng cộng mình chắc cỡ chịu mấy à, à không đâu đi hết vừa ăn vừa uống luôn ha dạ. là gần đến 5 triệu đó tại vì chị hả mua này mua kia rồi bình thủy nè mua về cho cháu nè à tức là cái ừ. tiền viện phí thì ừ. nó không bao nhiêu nhưng ừ. mà mình ăn uống ở trên đó ừ đúng rồi với lại mua ờ, đồ về đằng không mua với ờ, tiền xe cộ ừ, đúng rồi với mua cái bình thủy nữa đó viện phí thì người ta chỉ hỗ trợ là hỗ dạ. trợ ờ, cho mình là mổ thôi. mổ thôi còn mấy cái vấn đề nào phát sinh như bình thủy ăn uống là mình phải tự dạ. túc sữa rồi đó dạ rồi mình mua quần áo cho nó bằng thêm thời gian đâu mà dạ rồi bé uh, bây giờ là ăn muốn được chưa hay chứ cũng à, sữa chị ờ, chị nấu cháo à nấu cháo chị, nha chị nấu ờ, cháo ấy bữa nay không có nấu ở đây uh, nấu xương hầm trời xương ơi làm hầm. gì vậy con làm gì mà cái tay chụp vô chổi gì vậy ăn vậy đó ăn à, vậy đó hả ừ, bốc ăn vậy đó là chua chua ngọt ngọt dễ ăn bây giờ là nước vệ sinh của bé là đây mình sử dụng Xin, này luôn hả xin, uh, mép bên đây nè mép bên dạ sáu đó ở kế bên mà xin thùng thùng vậy đó dạ. rồi hết thì qua xin nữa ngay đi trả tiền không có lấy dạ nè cô chú anh chị xin quẹt ở trên này không nè đó đây là đồ chơi của bé nghe thành nghe bữa nay em xuống không ngủ luôn không ngủ bờ mình ở nha con <laughs> không còn ở dưới này nữa ờ, dạ. mừng dữ lắm luôn chị khóc hoài à chị nói thiệt chị cũng thiệt tình lắm nghe em ơi dạ. chị không bao giờ giả dối gì hết chị nói thiệt luôn á à, không phải là không có người cất có người cất tuy nhiên á là cái phần uh, cái phần thợ của em á họ đang cất cái máy ấm với lại đang cất cái nhà ở trên trển nữa là trên trển em tới hai công trình rồi rồi với lại ở dưới này nó xa quá thợ đi xuống này á thì là sáng đi chiều về không được là phải ăn ngủ nghỉ lợi và khi ăn ngủ nghỉ lợi thì nó phải phát sinh thêm chi phí phải, mà xuống thì phải xuống một người phải xuống là phải xuống đông dạ. rồi nó phát sinh thêm chi phí ăn ở đồ này nọ nữa bởi vậy em tính mướn cái người ở khu vực địa phương của mình ai có thể lãnh được nói bao nhiêu tiền em làm vậy vậy vậy, vậy đó bao nhiêu tiền thì ok bán luôn cái bậc còn anh ở đây anh rảnh nè có thể anh là anh phụ anh tới lui gì đó anh coi dạ cho chú hay phải không sao con sao hạnh nói chuyện hư hư à nó bé hư hư đó rồi trời ơi quen dài nha <laughs> gán nè con dành sức khỏe nha ủa bác sĩ cho băng lên hả chị không cái mở ra cái mở ra cho nó hả về cái thốn á trời đẹp trai ha khác biệt hoàn toàn luôn ha mà bây giờ phẫu thuật giờ thấy uh, em nhận không ra luôn á em nhìn em nói không ra luôn khi mà xong cái em giờ nó trời trời lạ dữ vậy vậy đó hả tới cha đây nhìn còn không ra nữa hả tưởng là ẩm đứa, đứa nào về không phải không tưởng ẩm đứa khác về ha bữa, bữa hổm nè à, thằng thằng nhỏ đó thằng đó đó nó đụng thằng này dạ rồi bắt đầu ra máu nè trời rồi rồi bắt đầu chấm tại ẩm đi ra về quán á đi về giấc tối luôn cực quá trời luôn trời ơi giấc giả năm mẹ con rồi con con bé tiếng á thì nói dạ. ngay nó đua lên cái chõn luôn vô lên chợ mà tiếng cũng nhiệt tình nó tội nghiệp lắm mà không cho vô trong phải không đó, không cho vô không cho vô trong rồi nó kêu á một người à, bệnh nhân người thân nhân dạ nuôi thôi chứ mà người ra là ai cũng vậy hết chứ không phải là mình riêng mình lương biệt bệnh dạ đó cho nên là trời ơi chị thôi thôi vừa khóc vừa la rồi giữ nó về đồ đâu chị giặt được đâu chị muốn người ta giặt chị muốn người ta giặt sao vậy con sao vậy thành đổ sữa hả ừ, đổ bé sinh năm chắc hai năm rồi hai mốt hai mốt hả được được ờ, một tuổi chưa à 14 tháng rồi ha ờ, đi được ờ, tẩn cẩn chưa chị đi tẩn cẩn đã rồi ha à, rồi bác sĩ có nói chừng nào mà lên chợ tái khám nữa không nha chị à, mà hai tuần á hai, hai tuần, tuần nữa ha mà mình đang đổ tập với nhau hả? Dạ, mình như đồng một. Dạ, đồng một. Còn uh, cái uh, cái phần là chỉ là có cắt không hay là chỉ tan? Cái này chắc chỉ tan quá à. Không tan ha. Không kêu lên cắt. Mà uống mình không dám uống thôi, uống trực tiếp vô vậy chứ dạ. không có chịu uống ly. Không chịu rồi. Rồi, để nút vậy đó hả? Ừ. Bé không dùng bình sữa sao? Không được, uống không được. chi phí đợt trước nó hết rồi có gì đợt sau này giờ khi mà cách nhà tại em sẽ còn xuống nữa giống như lần giờ em sẽ lại chút xíu nữa em sẽ đi với anh đi khảo sát coi cái đất đó như thế nào sau đó em sẽ nói chuyện với anh và nhờ anh à, kiếm thợ đi rồi à, làm vậy vậy vậy đó nói với thợ làm vậy đó mà phán bao nhiêu tiền phán hết luôn vật tư công đồ cán là hết luôn như tiền thì để cho cho em biết rồi có gì anh điện cho em biết rồi ok thì em sẽ xuống hẹn ngày khởi công rồi em sẽ uh, anh chị cúng kiến gì đó đầu đầu là mình sẽ tiến hành mình làm dạ đúng rồi thì thường là vậy đó em là cất là xong là em phải chừa lại ờ, một ít để vốn cái cần cái cái máy che nắng che mưa giúp cho bé rồi xong rồi ờ, thêm cái cần câu cũng cũng nói chung là cũng không phải tiền của em nữa em đi ăn xin không à em về em xin cô chú với lại một phần nữa nhiều khi đó là nhìn vô cái hoàn cảnh gia đình mình cô chú họ cảm thông họ thương họ thương tình thì họ muốn giúp đỡ rồi bây giờ mình chuyển đi đi nha đi đi đi, đi. cái đất mình coi nha để em tranh thủ em ờ, còn ờ, về dưới nữa tại giờ chiều đường về nó không có đèn đường cái ghê quá hai anh em đi rồi à. rồi ngủ rồi đó hả chú xuống cái bú xong rồi ngủ rồi đó hả con trời thằng em nãy giờ nằm đợi trời đi ha đi gì nói nói <laughs> gán nha ở đây thêm ờ, mấy tuần nữa con ấy nghe gì thì ngủ rồi ha ngủ dùng miếng là nằm ngủ liền luôn chờ đó nãy là đúng nghe nói xuống cái là nó chờ chờ chừng nào xuống rồi tao cũng ngủ không chịu không chịu đó rồi đẹp trai rồi chúc mừng gia đình mình nha dạ chưa còn nữa còn cái nhà nữa tới đó thằng tân gia nữa tới đúng tiền nãy em mua gà mua vịt gì để em, em à, giờ à, giờ em với anh đi ra ngoài anh kêu cái chú đây đi nha mình qua mình coi miếng đất nha bây giờ anh về dưới luôn nha chị xong rồi đi dọc lần nữa chừng nào mà xong nhà khi mà em bàn giao xong rồi đó là lúc đó là gia đình mình tự xử <laughs> hồi nãy tính bởi ờ, vì em xuống em tôi những cái gì nè để nữa có gì mô tả rồi nè ờ, rồi đi anh thiên ơi anh thiên phải không rồi thôi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần đất mình xem nha rồi chút xíu nữa tới tôi sẽ quay cho cô chủ anh chị xem O sea, Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị các bạn nha tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh của gia đình ờ, bé Thành ở Hàm Ếch nhưng mà giờ bé hết thở Hàm Ếch rồi bây giờ mình nói là bé Thành thôi <laughs> bé giờ phẫu thuật xong là đẹp trai nha à, và phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái ờ, miếng đất miếng đất này là của à, người em em chồng em ruột của anh phải không à, và đây là anh Thiên cha của bé Thành thì gia đình cũng ở dưới ghe như cô chú anh chị đã xem ở các phần trước đó thì à, em ruột của anh Thành à, thấy gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn hồi xưa giờ thì nói chung là cái, cái này đây là cái chuồng heo cũ thôi tuy nhiên á là à, gia đình cũng không có xài và cũng đi lên thành phố hết trơn rồi thì giờ thấy có miếng đất này để lại cho anh ờ, anh Thiên cho luôn nha cái này là anh làm giấy tờ chưa anh quay qua đây nè để nói rõ giấy tờ giấy tờ đồ là xin địa phương đồ rồi tại vì phước cũng ờ, rất ờ, ngặt cái là sợ khi mà cất xong á gia đình về rồi lấy đất đai rồi lợi rồi nó công tranh chấp rồi cũng đó là uổng tiền của mạnh thường quân nữa rồi cũng đó rồi anh em lại mít lòng với nhau bởi vì trước khi muốn cho muốn nhận thì giống như anh đã nói đó xin phép đột trơn rồi của địa phương thì ờ, hôm nay phước ghé lại mình khảo sát nha thì nữa anh cho là chiều ngang là 5 m chiều dài là 12 tuy nhiên á mình là từ cái đây nè cho tới cái mé cạnh của cái chuột heo á nhưng mà nữa cái nhà của ta thì mấy đó tại cái này là ở phía sau nhà nên là mình sẽ dẫn chừa cái đường bên đây bằng cái này luôn đi ha còn bao nhiêu thì mình sẽ cất và do anh thiên nói là cái ở chỗ này á nước nó ngập lên tới khoảng hai tấc lận đây cô chú anh chị xem đây cái này là ở đằng sau nhà của người ta ở đằng sau nhà nha sau nhà của người em nhưng mà chừng nữa thì mình sẽ đi cái đường ở phía trước khi mà cất xong là sẽ đi đường phía trước tay chiếc ghe nữa anh ờ, anh anh thiên ảnh ảnh làm á xong rồi anh sẽ có cái ghe đậu nhờ người ta đi lòn đường bên đây nữa sẽ mình làm đi đường bên đây lòng qua tại bên đó thấy co gì nè cây cối chứ nữa mình ờ, làm hết trơn à rồi mình cái nhà lên ở ờ, thì hiện tại thì ờ, nó đã ngập 2 mét chắc có lẽ là em cất cái nền ở đây cho nó cao hơn nằm lên 5 tấc và 6 tấc khúc này thì tất nhiên nó sẽ không ngập tới là hết ngập tại vì khúc trước là hai hai tấc thì khúc sau này mình lên thêm hai tấc nữa mình lấy từ cái mặt này mình lên thêm ờ, hai uh, tấc nữa thằng ngập thì mình lên thêm 4 tấc hoặc 5 tấc có thể là mình lên ngang đây nè ngang cái chuồng heo nè ngang rồi. các đâu ngập đâu nếu trước ngập là heo vô chết trơn rồi đúng không trên này cái này là cái chuồng heo trái rồi ờ, đó thì đó cái nền nhà mình sẽ cho nó cao như vậy cho nó dễ bên đây mình giảm trừ cái đường xong mình sẽ vừa dụng hết đây luôn xét bên đây luôn hiện giờ à, à, em sẽ cất là cái mặt mình sẽ quay mặt trước ở à, bên phía bên kia cô chú anh chị à, để nữa đi đường bên kia thì em sẽ thụt vô hai tấc là mình còn là 10 cái này chắc bỏ này cho khoảng 9 tấc à, đến mét đi là mình còn có khoảng 40 đến 42 mét vuông tại vì nữa để cho chẳng hạn như nhà ta về nó ở ta có thể đi ra được chứ mình cất hết trơn cái phần đất thì ta không tìm được cũng kỳ dạ đúng rồi tới lui nữa còn giờ thợ thì nữa anh nói các em gì nào cái mặt trước là tường mặt trước là tường xung quanh nhà lên uh, một mét dách giữa có một cái phòng cũng tường lên cỡ tường giữa 2 mét rồi lên là ờ, năm tấc rồi hỏi hỏi lạnh bao nhiêu có gì liên hệ với em vậy thôi ha nhà đơn giản vậy thôi ở trên thì lập ton à, một cái cửa cái một cái cửa sổ với ăn sau này cái cửa cửa sau rồi ngay cái cửa phòng của mình thì nữa nếu mà bên đây nè bên đây là làm cửa phòng đây thì đi hướng này đi nữa bên đây cho lấy ánh sáng hay gì á sợ nhiều khi cái bên ồn ta thì mình mở cái ờ à, vậy nó hôi không mình khỏi làm cửa phòng khỏi làm sổ làm cửa trước đi cửa sổ trước chứ cửa sau này thôi được rồi với lại mình lấy cái cửa thông gió ngay chỗ bếp ở sau này ừ. vậy đi ha bữa bên đó cũng hôi nói chung á là ở dưới ghe thì nó cũng khổ cực với cô chú anh chị nên có được cái phần đất như vậy thì phước nhìn vô thì đất nói chung á là nó cũng rất là xấu nhưng mà so với hồi trước anh ở dưới ghe thì nó còn ghê hơn nữa bởi vì cái đây là cái vùng heo thôi nè nữa mình phải dọn dẹp nè rồi xong rồi mình phải chán xi băng mé bên này nè rồi xong anh sẽ đi lòn mé đó ra mé bên kia nói chung là rồi bên anh cũng có đường đi nữa nói chung sẽ có đường đi còn không cửa sau anh vẫn có đường đi luôn cửa trước đó anh mở ra giống như là anh anh là muốn quay cái đầu hướng này quay đầu hướng này tại nhìn ra đây thì nó cũng mát nhưng mà trước đó mà mồ mã chắc cũng không sợ đâu phải không nữa còn nếu cần nữa thì mình à, che lại dừng che lại truyền tấm đâu có sợ đâu ha với lại trước khi nữa về mình cũng cúng kiến người ta để khỏi à, phá cúng à, cúng dạ nữa mình lấy tới tới đây thôi ha Ừ, tới đây còn mấy cái này đây thì nữa có gì dư dư đó làm hàng gào gì đó còn chức măng nữa không tới đây sẽ từ đây chảy vô à từ đây chảy vô còn này của bình ta phải không à bên ta vậy ok vậy lấy từ đây vô 2 ờ, mét làm cái sân vậy đây cũng rộng rồi không ở ờ, trước này nói là dọn dẹp sạch sẽ lại nó sạch nó đỡ thôi dạ còn bên đây nếu mà còn ờ, còn chim măng rồi đó nữa thì chén bên đây mé này chén ngay chỗ mình thôi nè đất mình tới đây nè đất mé đây nè dán bên mình đấy thôi còn bên đó thì của ta thì nó đi lòng lòng ra còn bé thành muốn đi thì cho đi làm lòng trước cái bé kia cũng cái này cũng sao đâu tại vì ừ. ra cái đó là tiền không à ờ vậy đó hả đâu có làm ở đây thì cũng không à thì nói chung là miếng đất này thì nó nằm sau nhà thôi nó cũng không có đẹp gì thì phước cũng hỏi anh thành ở được không kế bên đây là cô chú anh chị đây cũng là chuồng heo và đằng sau này cũng là chuồng heo luôn nữa trời ơi khổ ghê vậy đó thật sự ra nhìn uh, nhìn gì nhưng mà mình á, thì mình nhìn vô thì mình thấy là mình chê thiệt nhưng mà so với anh so với anh thành á ủa anh so với anh thiên đây gia đình của anh á thì nó rất là quý rồi rất là quý luôn rồi tại người em họ cho lại cái phần này có được vậy là quý lắm dạ. cho con cái rồi nó ảo khỏe để cho cái bé bé gì bé lớn là tên gì ta em quên này đạt anh à, đạt bé trong hoài luôn á dạ bé hoài luôn rồi như mình chơi ý cái rồi dạ. thì ờ, như phước cũng uh, nói cô chú anh chị như thế này thì, hoàn cảnh của em bé bé thành thì phước hiện tại vẫn uh, tiếp tục nhận sự hỗ trợ trên tay và phước cũng uh, cảm ơn luôn uh, uh, em qua nè em tiến nè Lan Ngọc gì đó à, mấy nhóm em máy cũng đã à, đồng hành và hùng vô thêm à, được 23 triệu 7 để à, góp phần à, giúp cho gia đình anh anh Thiên đây bé Thành đây à, cất một cái căn nhà phước là phước lo chỉ cái ở đây là chỉ là cái nền thôi sợ cái nền thôi nên nữa cái nền mà lên cao một tí là mình khỏe rồi còn cái ờ, phần ở trên thì nói chung nó cũng đỡ giống như mấy nhà khác nền chắc cỡ năm tấc 6 tấc thì anh cứ về anh cứ nói với anh thợ anh lên cái nền như vậy đó khi anh là anh đo gì đó sau đó đo từ đây xây sát dấp đó lên mét rồi bên đây thì nữa mình cũng nó thật sự bên đây nữa mình chén rồi cháu được đi sát hơn ờ. chén rồi ở trước thì vô 2 mét xong dựng hai cây cột rồi bắt đầu làm cái máy ra rồi ở sau thì thêm một cái phòng giữa cái phòng cũng lên cỡ 2 mét 2 mét 2 đó mặt trước thì uh, ờ, tường rồi còn không nữa thì ờ, nếu mà thiếu kinh phí nữa thì mình uh, ờ, chuối làm cái nền xong mình thất tiền chế lên mình ở cũng được để nữa biết đâu chiều chúng số sao chút nữa đi em mua vé số hết con bé đó rồi em à, đâu coi vé số nhiêu con còn nhiêu tờ em mua để cho chú chú thiên thôi chiều chú thiên trúng số trúng số xong rồi chú thiên à, chú thiên à, mua cái đất khác đất cho nó đẹp hơn nhiêu tờ vậy 12 tờ 12 tờ còn uh, 12 tờ mà mấy loại bốn loại à có ba loại ba loại nè ba loại cho anh ba tờ thứ loại lấy loại đó cứ cho hai tờ này chiều không trúng nó chuyện nó dò đi dạ đây hướng tờ tiếng đặc biệt là vô rồi tiếng đặc biệt rồi là mua đất luôn mua đất là hỏi nhà sư hỗ trợ đâu cần nhà sư hỗ trợ nữa nhường lại cho hoàn cảnh khác luôn ha anh thêm <laughs> rồi thôi chắc có lẽ phước cũng à, xin à, kết thúc clip tại đây à, rồi phước à, về cần thơ sau đó thì à, quên chưa trả tiền nghĩa số cho mày nữa để rồi 12 tờ nhiêu ta trăm hai phải không ừ. à rồi mày thêm hai cho hai chục ngàn nè đi uống nước luôn liền vô <laughs> à, rồi à, sau đó thì à, anh em mình à, sẽ liên hệ với thợ tại vì phước cũng như cũng đã nói ở clip trước á thợ phước thì đang hiện tại là xây ở máy ấm rồi lớp nào cắt nhà bên anh út nữa rồi từ đường ở cần thơ xuống trần đề là rất xa nếu tính ra là lắm. cả trăm cây gần cả trăm cây á rồi thợ phải ăn ngủ nghỉ rồi lại nữa nếu mà đi về trong ngày thì rất là mệt rất là cực tại vì làm thì cũng lâu dài rồi thôi vậy à, và cũng đang kẹt nữa chứ nên Phước sẽ mướn thợ tại địa phương cho nó rẻ cái chi phí cũng như là rẻ chi phí đi lại nè họ có nhà ở đây thì họ về họ ăn cơm và cũng, cũng có thể là tạo công an việc làm cho dân bà con ở đây họ cũng rất là khổ và cô chú anh chị vậy ha có gì nói lệnh phụ nha liên hệ với anh à, anh thợ đi rồi nói em em phán hết trơn luôn á nói chung là lãnh hết bao nhiêu đó là bao nhiêu thì báo cho em hoặc không nữa kêu anh điện alo em nói chuyện cho anh coi miếng đất đi rồi phước bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, một ngày phước sẽ báo chi phí cái nhà cũng như là à, trời cái sao không? cái giỏ sao không không không trời cắt to này không có chưa trúng nữa cũng như là chi phí à, cái nhà cũng như là à, báo cáo vô chi danh sách mạnh thường quân và nói chung là cất xong phước cũng gán chừa lại một số tiền để cho gia đình mua thêm một chiếc ghe để về sau mua sinh nữa cho cái máy ấm cái nhà nghỉ ngơi sau đó mình sẽ kèm theo là một cái chiếc à, ghe cái cần câu câu cơm rồi về sau gia đình tự trang trải bước sẽ qua giúp hoàn cảnh khác bye bye và hẹn gặp lại đã tiện số rồi nha bye bye Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang ở Bình Trung à, ấp Bình Trung xã gì xã gì quên mất tiêu rồi nhưng mà của huyện uh, Trần Đề tỉnh Sóc Trăng thì bây giờ hôm nay thì Phước à, xuống đây để à, à, ghé thăm hoàn cảnh của gia đình à, bé Thành ở Hàm ếch đó chắc cô chú anh chị có nhận ra chỗ này phải không ạ à? Wow bữa nay là nước đang lớn nha nước lớn không đi à, cũng mấy lần rồi quen rồi cái này là nước chắc cỡ một tiếng nữa là lên cao luôn á hả chị dạ không liêm nó <laughs> nó bệnh rồi nó dương tính rồi dạ em nhờ ông anh ông chở đi giùm ồ ghê vậy vì nước lên tới đâu vậy là nó ngập hơn cái cầu này luôn trời. mới mới mới tới cầu phước ơi dạ dạ em chào chị Siên em chào anh Thiên luôn nha chào ồ bữa nay cô đã thức rồi kìa giờ nó không thèm ngủ xã giờ nó thèm ngủ luôn em ờ chắc này. đâu anh nhắc nhắc nhắc anh bước qua sao không không không được được nó té bây giờ còn muốn té bây giờ ờ, bây giờ ủa cái này nó ập hả ừ chắc coi giùm ờ, ờ miếng dưới nó miếng dưới nó ập hả không đâu không sao sợ sợ té ghê vậy tại nè cái này là gớt cái điện thoại xuống là xong luôn <laughs> hồi đem bên trên hết cái này ôi cặp bít hết trơn luôn mai dạ. lát đem này mấy cái này lên nè rồi à, bé thành bữa nay ngủ hả chị rồi nãy giờ không có chờ sáng giờ mới ngủ rồi. sáng giờ đó. Bé Thành thì như à, clip trước Phước có nói cô chủ anh chị là bé cũng phẫu thuật xong rồi. Đây giờ đang nằm võng ngủ nữa. Ngủ ngậm ngậm sữa. Ngậm sữa ngủ. rồi giờ có anh thiên có anh thiên đây nằm thiên lên đây luôn đi anh thiên anh ngồi mé anh ngồi mé bên đây đi anh thiên để em nói chuyện với hai vợ chồng mình luôn nha về à, vấn đề cái nhà lên lên lên con trời ơi ngồi đó không sợ té sao ở đây viết chắc quen quá lên con nó cô này là trước là té mấy lần rồi đó không vậy đó dạ. té đó té đây hả bước qua cầu nhỏ này bước ừ, qua phải nó ngồi nó ỉa rồi bắt đầu ba nó bước ba nó bước qua mà ba nó lấy lưới đó dạ bước qua cái sụp cái nó té té mấy lần té mấy lần hai lần à, như hôm trước đó em với anh à, có vô chỗ à, cái à, cái đất ở trong trọng đó thì uh, thật sự ra thì nhìn vô miếng đất đó so với ờ, ở trên này á, thì nó chỉ tốt hơn được có một ừ. phần Đúng ờ, phần hai phần nhưng mà nó cũng ờ, nói chung là mình thoát khỏi cái cảnh ở dưới ghe như vậy ừ, ừ dạ em ơi. nói chung là ừ. vậy là nó, nó cũng mừng là thoát nạn vậy đó dạ tại vì kế bên thì lại chuồng heo rồi không có đường đi phải đi đường mé mương nhà người ta nhưng mà về em cũng suy nghĩ hoài em tính nói với anh chị đợt trước đó là tính là kêu mua miếng đất nào nhỏ nhỏ không nhưng mà nhưng mà sợ không đủ tiền ừ rồi dạ. thôi ờ, theo ý của anh chị thì ờ, thôi cất đỡ đại ở đây giờ biết sao vậy em ơi lát bây giờ kiếm mua cũng khó khăn dạ không có tiền mua nữa mua không có tiền cắt nhà nữa như theo ờ, là anh si ủa anh chị Siên với anh Thiên nói là nước nó thường là nó ngập lên tới trên này luôn nè cô chú anh chị cỡ khoảng một tiếng nữa nước đang vô nè nè đang chảy vô quay khỏi cái ghế đi về đó không hồi là té dạ. cái mé dưới này là chiếc ờ, chiếc chiếc tàu cũ nha kêu là chiếc ghe thôi ghe ghe cũ mà nó cũng bị lủng hết trơn rồi đậu ở đậu cũng, của ta đó ở đậu đậu á dạ ghe nhà mép bên bển nữa nha thấy rồi đợt trước em <laughs> đây chiếc ghe dạ. nhà là của anh chị là bên đó cái ghe cái, cam á chiếc ghe có cái tấm bạc màu cam dạ đó chiếc ghe cũ nhà em đó dạ dạ còn chiếc ghe này là của ai lủng hả của người ta của người ta dạ thì uh, như bữa hôm lại coi với anh đó thì anh cũng về anh hỏi lại với bên thợ rồi phải không dạ, dắt vợ thợ vô coi luôn rồi phải không coi rồi. thợ nói là lãnh là bao nhiêu tiền đó anh Thiên 25 triệu là tiền công tiền công 25 triệu diện tích cái nhà là bao nhiêu thì uh, bề dài uh, ờ, 9 thước bề ngang 4 thước à là 36 mét vuông ừ. ừ. là xây mặt trước uh, xem tường cho mình luôn xây mặt trước tường với lại lên tường một mét ừ. ừ có làm phòng cho mình nữa không mấy cái phòng làm phòng làm phòng nhỏ phải không dạ mình cũng như là mình ấy ra là chiếc ra là có này có kia dạ. là mình mua cái miếng nhỏ nhỏ là mình ờ, làm ra làm ờ, lưới á dạ dạ ừ, nó, nói chung ra là mình chế được nhiêu chế ừ. cho nó đỡ cho mình đỡ. vậy đó dạ chứ mình có chỗ ở là ngon rồi ừ, mừng rồi rồi tính là chừng nào là khởi công chắc cũng cỡ bữa thứ hai nó có làm này. thứ hai ha bữa nay là cũng là thứ bảy rồi nha cô chú anh chị à, ngày ở trên là ngày 2 tây tháng 4 năm 2022 thì thứ hai là tức là ngày 4 tây thì anh chị cứ coi ờ, sắp xếp mình cất sớm mình ở sớm thôi Trời ơi, sợ không chết luôn biển khô mà nước lớn ở đây rồi dạ. hai vợ chồng ngồi gầu <laughs> mưa nữa à, à, giấc tối mưa nữa dạ ủa phải nó tại vì cái dây này lâu quá rồi nó một nó càng ngày dạ. càng một quá mới che được tấm bạc ở trên nó ở ờ, dạ. tôi trên nó tấm bạc chút xíu à thì che được chút ổi đó thấy nó càng ngày càng một thấy cũng sợ một rồi ừ, đó phải nó đâu phải ấy đâu nó một thì giờ bữa nay dạ hiện giờ bữa nay em sẽ uh, trao đổi trước cho anh chị uh, ờ, 50 triệu thì như vậy em tính như vậy anh sẽ là người chạy đi mua vật tư luôn tại vì giờ là thợ em không có đi xuống dưới này được xa gần cả trăm km thứ nhất là nó vừa tốn chi phí ăn ở sinh hoạt sáng đi chiều về thì không nổi nếu là xuống là phải ở cái thứ ừ. hai nữa là tài thợ đang mắc kẹt cất cái máy ấm dưỡng lão chảnh với lại ờ, cái chỗ ờ, cái nhà ở trên kia ở trên kia cũng đang cất bởi vì uh, thôi anh uh, trong thời gian này á anh tự anh chạy mua vật tư rồi anh giữ hóa đơn nó lại rồi à, còn bên phía phần thợ á, họ nói 25 triệu thì anh cứ à, chia ra làm ba đợt đưa tiền chẳng hạn như đợt đầu ta làm được tuần hay là hai ba ngày đó cho ứng 5 triệu 10 triệu rồi đợt thứ hai nữa làm tuần nữa ứng nữa rồi khi nào xong nhà thì bàn giao bàn giao nhà thì mới trao hết tiền cho người ta ờ, biết rồi. tức là tệ gì thấp nhất mình cũng phải giữ lại là cỡ 5 triệu ừ, ừ. Ừ, phải giữ cỡ 5 triệu khi mà xong nhà khi mà xong nhà em xuống tới dưới em xuống em coi em sẽ xuống đây rồi em coi rồi em bàn giao xong rồi mới đưa thì bữa đó kêu anh thợ lại luôn em trao luôn mình tại vì em coi coi ok không mới được tại vì cái này á thật sự ra là tiền cũng phải tiền của em mà là tiền của cô chú mạnh thường quân họ thương cho hoàn cảnh của mình em thì chịu trách nhiệm uh, để hỗ trợ gia đình mình cất căn nhà thì em phải coi và xem xét làm sao coi nó hợp lý vì em mới <laughs> mới chưa đưa tiền đủ cho thợ chứ giờ họ quăng đó tại em đã từng hồi lúc trước mấy năm trước em đã từng bị một cái căn nhà rồi dạ. họ thợ than này cũng dưới sóc trăng luôn ờ. của bên cậu bé bán dừa kia kìa ờ. cũng cha mất ừ. rồi mẹ cũng bị bệnh gì đó rồi anh bị ờ. tâm thần rồi sau đó rồi cứ ý y tại nói là cũng nhờ ông anh quen ừ, ừ, cất giùm an tâm cuối cùng cất xong cái nhà không ra cái giống ôn gì luôn ờ cất đâu gần hết chưa chưa xong nhà nữa còn gần nửa tháng nữa mà lấy hết tiền rồi lấy hết tiền xong rồi bắt đầu đó cho thợ nghỉ hết hết ừ. tiền rồi rồi cuối cùng làm tàn tàn tàn tàn tàn tàn làm hoài vậy đó không có dột nữa tuy nhiên là cái nhà nó không có được đẹp theo dự ý của em ừ. thì bởi vì giờ về ờ, sao đây là căn thứ hai mà em <laughs> bàn giao cho người khác coi á chứ đó giờ là em thường trực tiếp em coi không à cưng mất công chuyện rồi dạ với lại xa quá dạ ở đây ờ, xuống trời nó sao cái tội nghiệp cưng chết luôn dùng xa dùng sâu á trời Điều dạ. ơi ở trên đây nha xuống tới đây đây là 50 triệu rồi. Dạ. tạm thời ờ, em gửi cho anh chị 50 triệu nha còn khi nào xong nhà à, tới lúc đó chẳng hạn như thiếu tiền hay gì đó thì cho em hay em biết rồi cũng làm nhín nhín để mình chừa tiền lại nha làm dạ, nhiều quá dạ dạ hạn chế lại tại vì cái số tiền á mình làm ít thì mình sẽ còn dư nhiều làm nhiều thì nó không còn dư đơn giản vậy thôi nó trong phạm vi đó thôi tính làm cái cửa dán nữa kìa anh à, đó hả tính làm, cửa dán cho tiết kiệm hả dạ, ờ, tại ở ngoài đó đâu có ai nhìn gì đâu mà. dạ cái cửa sắp thì cửa hai cửa xếp đại thì nó cũng mấy triệu thôi đừng có khóc trời ơi đang có bầu nữa đó cô chú anh chị bữa nói chuyện điện thoại chị nghe chị nói là đang có bầu thêm bé nữa xong cái đợt này ờ, tính đi phá nữa mà phước không có cho phước nó nói hơi lỡ rồi xanh luôn đi rồi ờ, rồi giờ ờ, giờ là ba đứa đó nha <laughs> rồi giờ thì thôi cũng chưa xong nhà mà nào xong nhà đi cảm ơn luôn tới đó xong nhà em còn xuống nữa mà ở nhà mới thì xuống thì à, khi xong nhà anh chị cứ dọn lại đẳng ở rồi xong em sẽ xuống bàn giao dạ. rồi em hẹn một hai bữa đó em xuống nói chung là tất cỡ khoảng 50 phần trăm 60 phần trăm là em alo anh chị em hỏi em xuống em coi thử rồi coi coi như thế nào để em cập nhật cho cô chú anh chị xem chị cũng cảm ơn em nhiều lắm á dạ dạ chị cảm ơn em nhiều lắm thiệt như em đã nói đó à, nhín rồi lại chút xíu mình còn chừa tiền nữa mình mua ba cái nội thất vật dụng trong nhà nữa cất hạn chế anh là người trực tiếp cất đó dạ. cất căn nhà của mình luôn đó bởi vì à, gói ghém cất mà đẹp mà chắc chắn thì mình sẽ dư tiền mà cất mà hoành tráng quá thì hết tiền mà cất cất đừng cất ít quá cất ít quá thì nở có một năm hai năm cái nó xuống cấp phí lắm cất tệ gì cũng ở ờ. cả chục năm cả chục năm đây nữa mấy bé còn lớn còn đi học nữa rồi vậy thôi vậy em chủ yếu là em ghé là em gửi vậy thôi đây dạ, là 50 dạ, triệu dạ, nha dạ nhớ ờ, chừng nữa ờ, xong cái đợt này sanh bé biết gái hay trai chưa chị sanh đợt này nữa anh ta kế hoạch luôn đi nha ba đứa rồi đó trời Ừ, vậy là chị sanh thường hả mấy thường à? sanh thường không hả hèn chị dính không hay gà là gà là chú phước khóc ơi chú phước la kìa gầy quá á, bị đòn chết bị nhẹ quá rồi thôi vậy Phước xin à, chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha Hẹn gặp lại vào à, clip sau khi mà khởi à, công nhà và làm được ở khoảng 50% Phước sẽ quay trở xuống để xem xét à, Quên nhắc nữa Bữa nay có tiền trong mình Tối ngủ nhớ giữ gìn cẩn thận nha Tại vì thường cái clip em quay em phải đăng lên mạng Cất kỹ nha Cất cái chỗ nào thì anh chị biết thôi khỏi chỉ em Chừng nào em về thì anh chị cứ cất Cứ làm sau đó làm mà đừng có tại vì giờ mình trên ghe gì nguy hiểm lắm ừ. tại em phải đăng lên mạng vậy nha à, cất trong kỹ hay là gửi sao đó rồi rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha rồi bé bye anh chị nha em tranh thủ chạy về dạ dạ dạ rồi đó được tặng hai con cá luôn nè ôi chưa bể gai đó nha vậy hả cái này để để xe thì ờ, để để xe giùm em hả chị ờ có cái bao bỏ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 cũng khổ chờ nhờ cậu à, giúp đỡ mừng trời ơi lên cái nhà khỏe cái trái ra là nấu cơm á dạ thôi khỏi đâu để từ từ mình làm từ từ rồi mình làm mình dành dụm ha rồi mình làm được cái từ từ rồi nó đỡ Chứ làm, làm lần một cũng ngán tiền làm này thấy quá trời nhiều rồi nè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 thì để em trao cho gia đình mình luôn dạ. đưa cái điện thoại của cưng cái danh sách cho em ôi gì hả con quậy hết thành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 4 triệu 5 triệu 6 7 8 rồi với lại 6 tận trăm ừ. 2 3 4 4 6 rồi rồi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 ấm cúng rồi đó khỏe rồi dạ dạ